Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2021, tức ngày 21 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Đinh Mùi, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Đinh Mùi hôm nay là Kỷ Sửu, Tân Sửu. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Cục diện mùi Tý tương hại có thể là nguyên nhân khiến cảm xúc của người tuổi Tý thay đổi khá thất thường trong hôm nay Bản mệnh thay đổi suy nghĩ của mình một cách quá nhanh chóng, khiến người xung quanh đôi khi không thể hiểu bạn đang nghĩ gì, vấn đề trao đổi với đồng nghiệp cũng rơi vào bế tắc vì thế. Lại thêm thiên quan đe dọa, thái độ khó hiểu của bạn rất dễ đẩy bạn vào tình huống đắc tội người khác, nếu đó là kẻ tiểu nhân ghi thù thì rất có thể bạn sẽ gặp rắc rối to đấy. Hãy kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn nhé. Ngày thủy thổ xung khắc, đường tình duyên của những chú chuột cũng chịu nhiều tác động tiêu cực, Tình cảm vợ chồng không như ý muốn, ai cũng mải mê với thế giới riêng, thiếu sự tương tác nên mỗi khi có vấn đề xảy ra rất dễ dẫn tới mâu thuẫn, tranh cãi. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Mùi Sửu tương xung khiến người tuổi Sửu trở nên rất dễ nóng nảy và gắt gỏng. Chỉ một chút vấn đề còn con cũng có thể khiến bạn bùng nổ, cho nên cách bạn xử lý công việc khá cực đoan. Bản mệnh dường như không thể kiềm lại được cơn giận của mình. Thực thần mang tới cho con giáp này không ít cơ hội kiếm tiền trong ngày hôm nay. Có thể nói, tình hình tài chính lúc này không khiến bạn phải băn khoăn lo lắng như trước. Hơn nữa, trong thời gian này bạn cũng không có dự định mua sắm thêm bất kỳ món đồ đắt tiền nào, nên chi phí cũng rất ổn định trong tầm kiểm soát của bạn. Ngày thổ khí vượng cũng khiến tính cách của mệnh chủ thêm phần bướng bỉnh và cứng đầu, gây trở ngại trong chuyện tình yêu đôi lứa, trong chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng cương được đâu, đôi khi cần hài hòa, nhẹ nhàng, nhún nhường một chút. Có như vậy tình yêu mới có cơ hội thăng hoa, tiến thêm bước đột phá. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần Chính ấn là các thần giúp con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi dần đang rộng mở. Quyền lực của bản mệnh được củng cố, tạo dựng được lòng tin và sự đồng lòng trong tập thể, rất có lợi cho người đang giữ chức vụ quản lý, chủ quản. Người làm công ăn lương cũng được dịp khẳng định năng lực bản thân, các dự án trình lên hầu hết đều sẽ được cấp trên phê duyệt. Nếu làm tốt lần này, cơ hội cải thiện thu nhập của bạn sẽ sớm thành hiện thực. Tuy nhiên, một khắc thổ khiến vận trình tình cảm giảm đi trông thấy. Bạn cần tiết chế cảm xúc, tránh đem những suy nghĩ tiêu cực bên ngoài về chút giận lên đối phương để, rồi phải cãi nhau to tiếng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 bản mệnh cần phải giữ thái độ nghiêm túc, thận trọng hơn, tránh cả thèm chóng chán. Mệnh chủ cũng có thể tạo ra được ấn tượng tốt đẹp với tất cả mọi người xung quanh. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân, nhưng cũng đừng vì thế mà coi nhẹ những điểm còn yếu của mình. Khắc phục được điểm yếu sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở người độc thân đừng quá mải mê với công việc, mà quên đi việc tìm kiếm hạnh phúc riêng tư. Hãy sống thật chậm để cảm nhận những điều thú vị trong tình yêu và cuộc sống. Nếu đã xác định được tình cảm, bạn có thể chủ động bày tỏ. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn Thương quan xuất hiện trong tử vi thứ ba của người tuổi thìn nhắc nhở bản mệnh chớ, nên để sự hiếu thắng che mờ lý trí. Bởi ngày hôm nay người tuổi này có thể sẽ gặp phải mâu thuẫn, bất đồng với cấp trên, cần hết sức chú ý đến cách ăn nói của mình,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 chớ phung phí đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình vào những thứ không xứng đáng. Hỏa sinh thổ, những chú rắn có thể yên tâm với đường tình duyên của mình khi mọi chuyện đang tiến triển hết sức thuận lợi. Bản mệnh may mắn khi luôn được những người thân yêu và cả bạn đời ủng hộ mình. Điều này khiến bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Tâm sự với người nhà cũng là một trong những cách chút bỏ áp lực trong ngày. Hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2021 tức ngày 21 tháng 9 âm lịch.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 Trải qua sóng gió đôi lứa lại càng thêm hiểu hơn về nhau, mối quan hệ khăng khít như chẳng gì có thể chia rẽ hai bạn. Người độc thân có thể sẽ tìm được tình yêu của đời mình từ những mối quan hệ xã hội mà bạn tưởng chừng chẳng thể nào phát triển thành tình yêu. Khi duyên đã tới thì chẳng thể tránh thoát được, bạn hãy hạnh phúc đón nhận những điều sắp tới nhé. Tuy nhiên, công việc của những chú ngựa lại chẳng được suôn sẻ như vậy. Tỷ kiến mang lại nhiều rắc rối cho con giáp này, khi bạn có lẽ sẽ gặp phải tranh chấp với đồng nghiệp, thậm chí là bạn bè thân thiết với mình. Đừng vội thất vọng và trách móc vì mọi người không như ý mình, bản mệnh cũng cần phải xem lại bản thân nữa. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi Thực thần che chở cho vận trình ngày hôm nay của người tuổi mùi để bạn nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội thích hợp cho sự phát triển của bản thân, nhất là trong lĩnh vực làm giàu, Vận khí tốt lành, bạn đi đâu cũng được người giúp đỡ, công việc trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tới. Chuyện kinh doanh buôn bán đang trên đà phát triển. Bản mệnh tài giỏi, thông minh, lại sống có tình có nghĩa nên được lòng rất nhiều đối tác làm ăn. Cơ hội đến lần này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang đi đúng hướng. Dù bất cứ ai có nói gì thì hãy cứ tự tin vào chặng đường mình đi, rồi bạn sẽ thấy kết quả thật xứng đáng với những nỗ lực của mình. Tuy nhiên, dù công việc có bận rộn đến đâu bạn cũng đừng quên tìm cách cải thiện quan hệ với người thân để xóa nhòa khoảng cách. Có thể hiện tại sự nghiệp đang là mối ưu tiên hàng đầu với bạn, nhưng chắc chắn gia đình luôn là bến đỗ bình an, sẵn sàng giang tay chào đón bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào, nên đừng xem nhẹ tình cảm gia đình. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân. Nhờ chính tài nâng đỡ, đường làm ăn, Tài lộc của người tuổi thân trong hôm nay hanh thông, tấn tơi bất ngờ. Không chỉ thu nhập chính vượng mà các khoản thu ngoài cũng khá dồi dào, số dư trong tài khoản của bạn tăng lên đáng kể. Nhờ vậy, con giáp này có thể giải tiền thoáng tay chứ không phải căn ke quá nhiều như trước. Hơn nữa các mối quan hệ xã giao ngày một hữu hảo, bền chặt, tạo điều kiện để những chú khỉ có thể phát triển sự nghiệp, công danh, thu lại nhiều lợi ích bất ngờ. Kể cả khi đã đạt được mục đích rồi, cũng đừng quên duy trì mối quan hệ đó bạn nhé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 có lẽ tình cảm của bạn không phải chỉ xuất phát từ một chiều, người ấy cũng có cảm xúc tương tự chỉ là ngại không nói ra mà thôi. Trong tháng này, vị trí thay thần ở cửa phòng và cửa sổ phòng thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa nơi này, tránh làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất, Mùi tuất tương phá có thể gây tác động xấu lên vận trình của người tuổi tuất hôm nay. Bản mệnh dễ gặp phải những mâu thuẫn trong công việc với đồng nghiệp. Rất có thể nguyên nhân đến từ những hiềm khích trước đó, ấm ức tích tụ từ lâu chỉ đợi tới ngày bùng nổ. Hãy cư xử một cách khéo léo và bình tĩnh để giải quyết mâu thuẫn bạn nhé. Thương quan xuất hiện có thể gây họa thị phi cản trở những việc bạn đang tiến hành, lại thêm xui xẻo bất ngờ giáng xuống nên các kế hoạch hầu như bị đình trệ, rất có thể sẽ phải tiến hành lại từ đầu. Thổ khí vượng nhắc nhở bạn lưu ý những bệnh liên quan đến vị trí lưng, ngực, phổi. Có thể, những biểu hiện lúc này không đáng lo nhưng bạn nên quan tâm hơn đến sức khỏe nhất là các vị trí này khi có biểu hiện lạ nên đi khám và chữa ngay. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12. Tử vi tuổi hợi. Tam hợp cục che chở cho các mối quan hệ của người tuổi hợi, nên bạn được bạn bè yêu mến, đồng nghiệp quý trọng, người thân yêu thương. Đó là nhờ sự cẩn thận, chỉ chu của người thật thà, chân thành như bạn. Đào hoa trong này khá vượng, rất tốt cho người độc thân trên con đường tìm kiếm một nửa, nhưng chưa chắc đã là may mắn cho người đã có đôi hoặc đã lập gia đình. Rất có thể bản mệnh sẽ vướng vào một mối quan hệ mập mờ, cần giữ khoảng cách thích hợp với đối tác, đồng nghiệp khác giới để tránh phá vỡ hạnh phúc của mình. Trong công việc, có chính quan dẫn lối nên bản mệnh sẽ gặp được quý nhân,